Họ không muốn những gì chúng ta biết ngoài kia. Lời khuyên từ một đa triệu phú, bạn sẽ không bao giờ có được những thứ trên CNBC, nhưng hệ thống trường học sẽ không bao giờ cho chúng ta biết điều đó. Nó là một phần của chương trình tiền giá, giáo viên giả hay là tài sản giả. Tôi biết trò chơi của những người giàu Người cha giàu có của tôi nói với tôi rằng con biết điều đấy Tại vì con là chủ ngân hàng các chủ ngân hàng là những tay chơi giàu có có điều này khác xa với những gì họ dạy bạn trên trường khắp cả thế giới trường học đã dạy bạn điều gì về tiền và câu trả lời là không gì và đó không phải là sai lầm đó cũng không phải là một tai nạn tôi biết hầu hết mọi người đều biết đây là cách giữ những người nghèo tầng lớp trung lưu làm việc chăm chỉ không bao giờ dạy họ những gì người nghèo biết và nếu bạn đọc Cha giàu cha nghèo được xuất bản năm 1997 nó là những thứ mà người giàu dạy con họ về tiền và người nghèo và tầng lớp trung lưu không được học nghèo đói tôi cũng không thích nó và tôi không thích cái hệ thống nhà trường chúng ta vì nó quá sai lệch và chúng ta biết hệ thống ngân hàng cũng quá là sai lệch và chính trị thì khỏi phải nói luôn ra tất cả những cái thứ lý thuyết học thuật nó cũng rất sai lệch nhưng mà đây là nơi mà chúng tôi gửi con cái của chúng tôi và tin tưởng là sẽ dạy cho chúng những cái điều đúng đắn nhưng mà họ vẫn chưa nói cho chúng nghe về những cái thứ cơ bản nhất giống như mà khi mà ông hỏi bố của ông khi còn là một đứa trẻ những đứa trẻ hỏi giáo viên khi nào dạy cho chúng cháu về tiền không bao giờ họ sẽ không bao giờ làm điều đó giáo dục tài chính nó là gì đó không phải là cái việc mà có được một công việc tốt làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền và nó cũng chẳng phải là đầu tư vào một cái danh mục đa dạng cổ phiếu trái phiếu quỹ tương hỗ ETF vân vân ngành tài chính nó chỉ hai thứ nợ là thuế năm 1971 Nixon đưa đô la khỏi chế độ bản vị và, và đồng đô la Mỹ trở thành nợ và chúng ta bảo bọn trẻ hãy đi học và kiếm việc làm làm việc chăm chỉ tiết kiệm tiền thoát khỏi nợ nần ai bảo chúng ta làm điều đó đó là cái thứ mà vô lý nhất có một quyển sách đó, tôi thấy dòng mở đầu là tiết kiệm tiền sẽ giúp bạn trở nên giàu có vâng nó sẽ chẳng bao giờ nhưng mà tại sao chúng ta phải tiết kiệm tiền sao chúng ta phải làm việc vì nó khi mà họ có thể in nó nhanh hơn là cái tốc độ bạn có thể làm việc vì nó tại sao bạn cứ phải tiết kiệm tiền trong khi họ đang in nó người giàu không làm việc vì tiền mà bạn không chạm được vào những thứ đó nó rất tế nhị luôn họ không nói cái điều đó không nói rằng tôi sẽ đào tạo bạn thành một công nhân và đó là phần còn lại cuộc đời của bạn nhưng mà cái hệ thống giáo dục nó vận hành theo cách như vậy đúng và còn gì nữa chúng ta đang cố gắng làm cho một người khi mà đang làm việc cho anh ta khi vài tháng đầu tiên thì anh ta sẽ cố gắng chỉ cho bạn cái điều gì đó là tiền rất là khó kiếm hãy nói rằng nếu mà bạn muốn thành công trong cuộc sống của bạn bạn phải tìm giáo viên hoặc đó là người thầy tuyệt vời thì xuất phát từ bên trong không phải là từ bên ngoài nhưng ở trường bạn sẽ không thể nào biết điều đó không thể nào biết người hướng dẫn của mình có thật sự tuyệt vời hay không tôi muốn nói tôi muốn thầy dạy tôi về tiền thầy sẽ trả lời tại sao tôi nên dạy bạn nếu tôi dạy bạn bạn phải làm việc không công cho tôi tôi hỏi tại sao lại là không công cha tôi người cha nghèo của tôi ông ấy nói nếu nếu cha trả tiền cho con con sẽ nghĩ mình như là một nhân viên bộ não của con sẽ thay đổi nếu con được học là không bao giờ làm việc vì tiền con sẽ trở thành một người đàn ông giàu có và điều này cực kỳ mạnh mẽ khi mà bạn cho ai đó một mức lương não của họ sẽ không thể suy nghĩ được nữa một lời hứa về lương hưu nó là một sự bảo đảm về công việc sau khi bạn nghỉ việc thì bạn sẽ chẳng có gì cả đưa cho người đàn ông một con cá hãy tạo nó trong này nhưng mà dạy người ta câu cá là sẽ ăn nó suốt đời hầu hết những người nghèo nhầm lẫn về tài sản và tiêu sản họ nghĩ nhà của họ là tài sản nhưng mà thực ra nó lại là tiêu sản tài sản là một cái danh từ nhưng là ngôi nhà house dòng tiền thì là một động từ để hiểu tài sản và tiêu sản hãy lấy một danh từ cộng với một động từ vì vậy nếu mà tiền bay ra khỏi túi của bạn nó là tiêu sản còn nếu mà tiền đang chảy vào túi của bạn nó là tài sản động từ tôi sở hữu 7.000 tài sản cho thuê tài sản đó mỗi tháng đều có dòng tiền chảy vào trong khi nhiều người có ngôi nhà lớn trên ngọn đồi và dòng tiền thì cứ chảy ra đúng vậy họ sẽ bị phá sản như là cái bức tranh trong tâm trí của họ vậy người nghèo không hiểu chi phí đấy là thuế tuy nhiên chúng ta chưa nhìn thấy nó không kỳ lạ sao khi mà bạn đi vòng vòng hình như có cái gì nó sai sai chính phủ đã có một khoản lớn trong túi của bạn và bạn cũng không làm gì để giảm thiểu điều đó một lần nữa đây là điều rất khác biệt giữa người giàu và người nghèo người giàu không làm việc vì tiền bạn có biết là có ba nguồn thu nhập tiền kiếm được từ đầu tư tiền thụ động và tiền chủ động việc thu nhập dòng tiền chủ động là có một công việc đó là dòng tiền chủ động nếu tôi là bác sĩ hoặc lập trình viên đó là thu nhập kiếm được bởi vì tôi làm việc vì nó nếu tôi mua một quả táo với giá 10 đô la và bán nó với giá 20 đô la thì đó là tiền lời từ hoạt động đầu tư nhưng thu nhập thụ động nó là dòng tiền nó không bao giờ bị đánh thuế tất cả những chàng trai mà đang la hét ở Mỹ rằng hãy đánh thuế người giàu đi tôi nói chúc may mắn bởi vì hầu hết những chàng trai này đều phàn nàn vì họ không biết rằng có ba loại thu nhập là mặc dù người nhà giàu không có nhiều việc làm nhưng mà họ có tài sản bạn biết đấy gửi những đứa trẻ đến trường chúng không không học được điều này bởi vì rất ít người sẽ mua những gì tôi làm kiếm một triệu đô la và không phải trả thuế người cha giàu dạy rằng hãy chơi monopoly đó là cách quay trở lại bạn biết bốn mua nhà xanh và một khách sạn màu đỏ hoặc cách thức của mcdonald mcdonald là kinh doanh bất động sản họ bán hamburger nhưng họ mua bất động sản vì vậy họ không phải đóng thuế bạn có biết anh chàng này chứ Jeff Bezos anh ta có 16 tỷ đô trong túi và anh ta anh ta đã đóng bao nhiêu tiền thuế cho 16 tỷ đô đó đúng không và tất cả điều đó là hợp pháp ai cũng phải làm được hầu hết mọi người thiếu sự hiểu biết về nó vì vậy một khi bạn học cách sử dụng nợ như là tiền bạn sẽ không bao giờ nói tôi không đủ khả năng bạn thấy đấy vì các ngân hàng sẽ cung cấp tiền cho bạn các ngân hàng sau vụ sụp đổ của năm 2008 họ cho tôi vay 300 triệu đô la và miễn thuế khi tôi hỏi những chàng trai bình thường bạn có thể vậy tại sao bạn không chọn nợ họ thậm chí không thể vay được bởi vì họ có cái điểm FICO quá thấp các giáo viên ở trên trường thì cũng không bao giờ nói với bạn về điều đó bởi vì thực sự họ cũng không biết người cha nghèo của tôi cũng không biết cái điều đó bạn không biết một cái gì đó là tài sản hoặc là tiêu sản cho đến khi bạn thấy cách dòng tiền nó vận hành vậy cái nhà nó là tài sản hay nó là tiêu sản chả nếu mà nó lấy tiền từ túi của bạn thì nó là tiêu sản nếu nó đưa tiền vào túi của bạn thì nó là tài sản chính phủ hoa kỳ muốn tôi cung cấp nhà ở muốn tôi cung cấp công việc muốn tôi vay tiền đó là cách dòng tiền được tạo ra thông qua nợ nhưng một khoản thuế lớn được cắt giảm nếu họ được giáo dục tài chính để làm điều đó nếu mọi người hiểu rõ về thuế họ sẽ thịnh vượng hơn nhưng mà nghèo nàn hình như thậm chí còn được di truyền vâng bởi vì nó là một kiểu suy nghĩ nó là về thái độ điều này rất đơn giản khi mọi người hỏi tôi làm thế nào để ngưng cái điều đó lại tôi chỉ đơn giản là không bao giờ nói tôi không đủ khả năng rồi tôi tự hỏi bản thân tôi sẽ làm nó như thế nào cách nào tôi sẽ làm được lý do tôi có nhiều tiền như vậy bởi vì tôi không bao giờ nói tôi không làm được và rồi tôi bắt tay vào làm tôi mắc rất nhiều lỗi nhưng đó là cách tôi học làm thế nào tôi có thể làm được điều đó như những người nghèo những người cha nghèo của tôi luôn nói rằng tôi không đủ tiền tôi không đủ khả năng bạn nghĩ tôi có đủ tiền không một giáo viên tôi không thể làm điều đó được và tôi cũng lấy cái tư tưởng đó nhưng mà người cha giàu của tôi không bao giờ nói những điều đó người cha giàu không bao giờ nói những từ đó và khi tôi gặp những người nghèo họ sử dụng những từ ngữ đó bây giờ những người giàu là kẻ thì tôi chọn là tôi không tham gia vào những cái trò chơi đó có một thứ mà mọi người có thể thay đổi ngày hôm nay ngay bây giờ đó chính là những cái suy nghĩ ở trong đầu của họ ngừng nói những từ như là không thể đi tôi không thể và hãy thay bằng làm thế nào tôi có thể cách nào tôi làm được điều đó đặc biệt là hãy bỏ cái từ mà tôi không đủ khả năng để làm cái điều đó đi đó là khi mà tôi vay 300 triệu đô tôi không thể nào làm điều đó nếu mà chỉ đi và hỏi được tôi nói cho bạn biết tôi đã bị từ chối rất nhiều lần và mỗi lần tôi sẽ cho ngân hàng xem cái bảng dữ liệu tài chính của tôi họ đưa ra quyết định là xin lỗi không được và họ cho tôi một đặc ân là cố thử làm tôi thất vọng những con số này của anh nó chưa đạt yêu cầu vậy tôi hỏi lại tôi có thể sửa những con số đó không và tôi đến gặp ông lần nữa ông ta bảo được anh cứ thử đi và nó là sự từ chối tự như việc vợ tôi đã từ chối tôi 6 tháng đó chỉ là vấn đề sức mạnh ý chí cá nhân nơi tâm hồn của bạn vì vậy tôi nói nếu họ có thể làm tôi cũng làm và vấn đề bây giờ là làm cách nào tôi có thể làm điều đó và tôi nghĩ điều đó khi bạn trở thành những gì mà bạn nói trí thông minh sẽ gia tăng lên thông qua những sai lầm bạn mắc phải thông qua những thăng trầm của bạn bạn sẽ học được rất nhiều điều từ nó bất động sản là bất động sản những gì tôi học được làm cho tôi giàu có chứ không phải là tiền anh ta dạy cho tôi cách làm ra tiền và bạn biết đấy tôi nghĩ là mỗi người đều có những lúc lên lúc xuống trong cuộc sống và nếu họ rút ra được bài học cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu và nếu bạn không rút ra được bài học bạn sẽ tiếp tục mắc sai lầm tôi trở nên giàu có là vì tôi không cần khoản tiền tôi sử dụng nó để tạo ra nhiều tiền nữa. nhưng làm thế nào tôi làm được vậy tôi cũng mắc rất nhiều sai lầm mọi người sợ phạm sai lầm tất cả mọi người đều sợ cảm giác thất bại nhưng tuyệt sẽ rất tuyệt nếu mà bạn thất bại thất bại nhưng nó là một phần tất yếu của sự thành công